Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải em ơi Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Ở video này thì uh, Khải cũng cho anh em xem cái tình hình liên đấu hiện thực hiện tại cho anh em xem Thì tôi mới tem trận vừa rồi thì ờ, Khải có thắng chiến đội của Chu Chuyển Nhược, này, Tăng Cô Re này Với lại anh ờ, Thiếu Lâm gì đây Anh Thiếu Lâm uh, Anh Thiếu Lâm gì, anh Thiếu Lâm đây Anh Thiếu Lâm gấu mèo Trong mạch này xe này thì cũng chắc là 112, 112, 106 ok bây giờ khải cho anh em xem cái hiện trạng à, liên đấu hiện tại bây giờ cho anh em xem chứ hiện tại bây giờ thì trước mắt thì ban khải hiện tại tem khải đang auto top 1 rồi này đây ba ông già này top 1 này đó hồi trưa thì có thua một trận uh, thiên băng rốt cơ nói chung là chiến đội đó đánh khải nhanh chết quá nên khải tem khải còn hai vs ba nên chịu cũng nói thua thua một trận đó hiện tại bây giờ khải còn ba trận thôi anh em ơi và hiện tại bây giờ khải sẽ uh, quay video hai trận cuối cùng cho anh em xem sơ qua như thế nào rồi không biết là top 1 hay không thì à, cuối mùa ngày 28 thì mới biết được top máy nha mọi người Đó hiện tại đang thắng 44 thua 1 Tỷ lệ 97% và 830 giây Top 1 này nè Đó gồm có Di Khải này AK Tâm Thánh Rồi tiếp tục đem xem từ hàng 1 đến hàng 10 Hàng 2 này Hàng 2 là con đường môn Clon Khải 2322 Rồi hàng 3 Hàng 3 thì cũng đem đọc Khải Đem đọc cũng thắng được hai mấy thua hai mấy <laughs> nói chung là toàn vô thả thôi nè hàng 4 hàng 4 là răng long 19 thu 1 rồi hàng 5 hàng 5 là sao linh 15 thu 14 trước mắt thì cho đến hiện tại bây giờ thì khả thấy đa số cờ lon đây là nhiều còn tem tem đây thì chưa thấy nhiều họ đang chờ khoảng gần gần cuối mùa họ mới đánh nè sao linh nè hàng 6 hàng 7 sao linh luôn 15 13 thằng 8 Bách Kiều Phong Thắng 14 thua 6 Trời ơi thua dữ vậy À thằng em kép C 4 thua 6 Rồi Thằng 9 14 thua 7 tên Thành Đạt Trưởng ấy là em Thiếu Lâm Quyền Trọng Rồi hạng 10 Đây hạng 10 đây Hạng 10 Sao lên 15 14 Rồi cho anh em xem xét đồ của chiến đội khả năng này mà Anh AK này đã đang là nghe mươi trưởng full set tiếp nha mọi người Ok 25-40 thủ lấy làm chậm <coughs> À 40 30 xin lực vào tay phòng thủ làm chậm 25-40 Đại lưng khăn băng 23 30 Nhẫn khăn băng 23 5, 30 25 30 25 30 và cái này 23 30 Đôi giày 40 30 Vũ khí 30 Gia truyền kháng cả 14 hầm mọc Nói chung là nghe mươi trưởng rồi nè Ngập bội cái bòi uh, cực phẩm Newton nói chung lượng phòng thủ ngày mươi này khá là dày 25 25 25 là 75 rồi thì mấy gia chiên nữa lượng à, phòng thủ khá là cao rồi đây là anh sẽ đồ của tâm thánh là cho anh em xem là một uh, thiếu lâm bóng nón 2540 áo thì thổ bao tay thì không lỗ 30 đại lưng phòng thủ 2440 giày thì 40 40 và kháng hộ áo 25 vũ khí tóc 30 sát thương 43 và 7% điểm. Giao diện kháng cả 19, kháng banh 15 thì giống đọc 30. Nhẫn 25 40, nô 1 server cho đến bây giờ đâu. Kháng họ chón. Nhẫn 540, thông phát sinh lực, nội lực. Ngọc bội kháng lôi 29 à, phi dân đó nói chung là chiến đội của khả này như vậy nè nói chung là đi trong này thì vô đói nè mà gặp cũng có một vài chiến đội nhưng mà bên mình anh hết nè chỉ có thua uh, vừa rồi là hồi sáng đó là thua tem Joker thiên thiên bang nghe mi uh, nghe mi trưởng và một thí đao đồ áp sát cho mình một phát mình chết ngay tại chỗ liền rồi ok nói chung thì uh, còn mấy trận đấu nữa khả sẽ làm video cho kết thúc trong, trong ngày hôm nay cho anh em xem sơ qua luôn anh em xem thì đừng quên đỡ lại cho khả một like chia sẻ cho nha mùa trước thì khải lần đấu tự do được top 3 nè mùa này không biết được top 1 hay không nha mọi người vô chơi game rồi cũng sắp server biết như server ai ai ờ, cỡ biết sao giờ ai tiếp tục ok anh em bây giờ thì ờ, còn một trận nữa anh em ơi hiện tại bây giờ ngày hôm nay còn hai trận nhưng mà tem khải quyết định đi ờ, đi trận này nữa là lên 48 47 trận còn một trận chắc là để dành cuối mùa đi một trận cuối cùng nữa nè trung tâm này thì dao động chắc là auto top 1 top 2 này đó à, trận này mà win nữa thì 46 thua 1 đó là 47 tổng cộng 47 trận thiếu một trận cuối cùng à, ok đã vào thứ như thế nào anh em ơi <clears throat> gặp người lon hay gặp ai thì đánh cho nó lệ hôm nay thì ờ, uh, bên trong này không có sợ ai hết hồi trưa có sợ một vài tem rồi vô <clears throat> hôm qua thì mới hết set đăng bang nè hôm nay thì mang set đồ thường nè hôm trước thì khải mang set đăng bang đó set đăng bang thay vào trang sức thôi rồi con ngựa bông tiêu mà hôm nay thì hết hết hàng rồi khách hàng này đánh kiểu này đồ vẫn như cũ không có không có gì thay đổi thay trang sức vào mang lại phi dân ai có tem mấy kiều phong đâu kiều mấy kiều phong ao game đi ao đi em ao đi em ao đi em ao đi đánh không lại mà công mất thời gian em ơi thôi lỡ rồi đánh đi nó chết giờ mà có xuất được chiêu đâu mà đánh làm gì ừ đánh làm gì <laughs> À, ok, nói chung thì à, đã kết thúc 48 à, trận nha mọi người, 47 trận anh em. Rồi. Chung gặp thằng em trong bang thì đói dàn xe của nó thôi nè. Đánh thì nếu mà đỡ mà đánh thì cũng không lại anh em mình được. ok. Nói chung là nói thiệt là chúc mừng anh em rồi, anh em mình top 1 ấy. một top 1, 2 top 2 vậy thôi. Rồi, anh em thoải mái đột phá cho nó cho nó khơi khỏi cuộc sống. Lấy đam nó đồ phụ bang. Cho mượn một kim, cho mượn một kim. Ai ai? Anh anh anh anh. Anh Lâm Thánh hả? Ok. Có 10 cây vàng nữa không? À kim ki, kim giờ em hết rồi. T tí nữa mới có, tí nữa mới có giờ hết kim rồi anh ơi. Mượn ai mượn ai tạm đây, Mượn ai tạm đi. Đây đây đây đây đợi anh chút. Ừ. Dòng đường em không còn viên kim nào, đợi tí, tí nữa mới có. Vừa đánh liên đấu lóc áp rồi. Thanh Thánh có lấy cái dạng đợi tới nha. Em em lấy ra. Ừ. ừ nó đang gom, nó đang gom. Gã gã chạy về uh, Tương Dương bắn thành đô bắn ngựa anh đưa bóng luôn nè. Ok cơ, cô, cơ anh ơi Rồi cứ đưa anh ghẻ đánh đi Khi nào anh cần anh lấy cứ cầm đánh đi Sao ờ, này đưa mình Ok anh em nha, bây giờ nói chung thì uh, Khải uh, ngừng video nha mọi người Nói chung là cho anh em xem lại cái top 1 đến top 10 này nè Tem mình thì tầm này vô đói rồi Hôm nay mới ngày 10, 17 thôi Còn lại 11 ngày cuối cùng nữa nè 11 ngày cuối cùng nữa Liệu có tem nào lên hạng mình hay không thì chưa biết nha nè Đó, chúng đội bao ông già Đấy 47 trận, còn một trận cuối cùng Trận cuối cùng đỡ đó từ từ tính rồi ờ, bộ thắng 46 thua 1 97% và tích lũy được là 460 điểm. Thời gian tích lũy 865 giây và hạng 1 anh em cùng xem là top 10 nói chung là tầm này chưa ai đi anh em ạ Khải sẽ xe của Khải thằng 2 25 trận thứ 25 trận thua 22 rồi tiếp tục này sau cái thời gian này thì rất rất nhiều đội chuẩn bị đi nha nè rồi này xe luôn 21 27 thằng ba này mấy thằng ba coi là thằng bốn này <clears throat> thằng bốn là tìm dần long dần dao và dần dinh tháng 19 thu 1 thằng bốn năm năm là, sau linh rồi đây 16 14 này mấy cái xe gỗ lon của ai vứt vào thằng 6 16 15 Tháng 7 16 14 Tháng 8 15 19 Chung là này là nguyên dàn xe quảng nào thả vào nè Nó lá điểm 15 16 tháng 9 Đó Nói chung là tem mình, ban mình có khá là nhiều người đang đi mà chưa đi nè nè Đây, như cao thủ nô mốt nè Cho anh em xem cao thủ nô mốt Tháng 10 thủ 2 Đó 10 tụ hai đang đã dành chưa, chưa đây rồi bên kia bên kia thì cũng có khá nhiều chiến đội chưa đây như là Quỳnh này Quỳnh này Login cái bang này nọ chưa đây nha anh em Login Thúy Yên này nọ nữa nè họ cũng đang tranh thủ ôi chứ Quỳnh có mà kiểm tra lại rồi tháng 11 thua 11 và tháng 11 thua không đó thời gian uh, hàng 8 đó nếu mà chiến đội này mà không thu trận nào thì sẽ lên top 1 nói chung cơ hội không thua trận nào hơi khó mọi người chỉ cần sơ xuất một cái cúp điện hay này nọ thì thua là chuyện bình thường thôi không thể nào mà win hết được rồi à, ba này op ba cái băng cái băng bỏng khủng cũng chưa đầy này ừ. biết op ba đi với ai op ba chưa tạo nhóm luôn rồi tiếp tục đó là lên truyền cái bang đó Nguyễn Ngãi Bang chưa đi luôn nói chung thì mấy cao thủ này họ chưa đi chắc là đang chờ thời gian nữa như thế nào đó rồi đi anh em với lại chiến đội vừa mà của mình vừa rồi cũng khỏe quá nè họ cũng tranh thủ chắc né né một tí rồi đợi thời gian rồi họ sẽ đi sâu á rồi anh em xem video thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ em ơi mùa này thì ờ, Khải nghĩ chắc là 95% là top 1 anh em à 95% 97% là top 1 này chỉ uh, sơ sức một nhỏ hoặc là bên chiến đội kia họ giỏi quá họ tốt quá họ đánh bk hay quá thì họ thắng chọn gói 48 trên 48 đi thì mình sẽ hàng hai thôi còn nếu mà không có tình trả tình không có trường hợp đó xảy ra thì mình sẽ hàng một nha nè rồi ok anh em xem video đừng quên để lại cho cả một like chia sẻ kênh và cũng như nhấn nút đăng ký kênh nhấn vào chuông bên cạnh để theo dõi những video tiếp theo cũng như là những buổi trực tiếp vào vào tối 19 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người ok cảm ơn em rất nhiều nha